ok ngồi xuống đây hai con kia nữa ra đây xem nào ra đây chào khán giả cái nào cả con uh, pila nữa ra đây ờ, xin uh, chào tất cả mọi người mới tắm cho mấy đứa chúng nó xong mà đợt này là nó do cái thời tiết đấy là nó có gầu cái da nó có gầu thì uh, giải quyết cái da nó có gầu thì đơn giản lắm mọi người sẽ tắm cho chúng nó hai hoặc ba lần liền cách nhau khoảng tầm 2 ngày mọi người tắm lại hai ba ngày mọi người tắm lại một lần là ok nó nó sẽ sạch thôi là sẽ hết gầu thôi còn cái cái gầu này nó do thời tiết này như lông của siro là nhìn thấy rõ gầu nhất này bởi vì lông của siro là đang thay lông nên là lông nó mỏng thế nhìn thấy rõ gầu còn lông của pila với melsi là không nhìn thấy đâu nhưng mà thực ra là nó đều có gầu đấy ok này chờ tí nhá hôm nay sẽ tắm cho cả ba con cùng lúc luôn giải quyết cả ba con cùng lúc luôn cả con pila nữa ra đây xem nào à được rồi hôm nay sẽ tắm theo cái kiểu này à, dầu gội thì mọi người dùng dầu gội nào cũng được nhá rồi rồi để xịt nước cho con Melsi trước đây từ từ à, ờ, Melsi thì là đang bầu đấy không có vấn đề gì cả cái việc tắm này nó không có ảnh hưởng gì đến bầu bí gì đâu hôm nay tắm thì cũng không cần phải uh, phải phải tắm cái phần đầu của chúng nó mà chỉ cần tắm cái phần ờ, người thôi tắm mà để cho sạch gầu á chứ còn con chó người nó sạch tinh mới tắm có mấy hôm thôi mới tắm mấy hôm trước này Messi nằm uh, quay đầu lại đây xem nào xích cái mông ra kia à quay cái đầu lại đây ok đứng thế Nha, hôm nay sẽ tắm cho để cho xà bông nó ngấm tắm theo kiểu là tắm cho xà bông nó ngấm là sẽ tắm cho ba đứa cùng lúc luôn thì cái thời gian tắm cho tính ra như thế thì tắm cái kiểu này là cái thời gian tắm nó sẽ lâu hơn thời gian cái cái cái thời gian cái à, xà bông à, cái sữa tắm nó ở trên người con chó nó sẽ lâu hơn hôm nay chỉ tắm đến cổ thôi không tắm tay, không tắm uh, trên đầu không để nước vào tay đỡ phải lau nhá Đây, xong phần xả nước này xả nước thế là đã xong này yên không không rũ gấp vào này sữa tắm để hôm nay để cho xà bông nó ờ, thấm có độ thấm là xong là sẽ không xả ngay mà tắm cho con tiếp theo chờ uh, ờ, siro chờ một tí siro là người siro là ít lông nhất cho nên là hôm nay sẽ tắm cho siro sau cùng nhá để cho mẹ Messi trước này rồi sau đấy là sẽ đến bà Pila rồi sau đấy là sẽ đến uh, siro tí nữa đừng liếm linh tinh ok rồi messi đi ra kia ra kia nào rồi không thể vào trong chuồng kia nào con uh, pila ra đây để kệ cho nó chơi pila nào ăn đấm giờ pila pila ra đây pila ra đây đứng xích đây siro tí nữa thì siro sau cùng pila ra đây rồi để kệ để cho mẹ uh, nghịch một tí để cho nó gì đi siro ơi đừng ra làm phiền mẹ làm phiền nhau này cho nó cáu tiết lên là đây này nhìn da của pila này uh, lông của pila này pila bắt đầu thay lông Thôi Messi ơi, cứ ở yên đây thôi đã xong đâu Ở đây cho nó, nó ngấm uh, xà bông Đang gãy lưng Siro thì yên đấy, kệ mẹ đi Pila quay mông lại đây Quay mặt ra kia Đúng rồi Thế Xích thẳng lại đây Rồi hôm nay sẽ không ờ, tắm tai chỉ tắm cổ trở xuống thôi tắm là để cho hôm nay tắm là để cho nó sạch gầu thôi chứ không ờ, tắm để cho sạch người Messi ra kia ra kia gãy lưng thì gãy đi Đấy, lưng thì gãi đi để ờ, xong cho con pila rồi từ từ. Rồi xong cho con ờ, còn con ờ, siro nữa cơ. Ok này. nay là đầu là không cần phải ờ, tắm ướt đầu tí nó chỉ cần lấy cái khăn lau lau người rồi ờ, lau ngược lên trên đầu là đủ rồi mọi người mà tắm cho chó ờ, lần đầu lần thứ hai mà con chó nó e ngại cái việc ướt đầu thì mọi người cũng tắm theo cái kiểu như này được tắm theo kiểu chỉ cần tắm người thôi còn đầu thì chúng ta sẽ lau thôi chứ không cần cho ướt đâu ừ, bung rồi bung nếp gấp xích lại đây lùi lại đi là lùi lại đây ở ờ, hải để anh nói nhiều ờ ừ, được rồi làm vậy để gãi để cho nó uh, sữa tắm nó thấm hết vào trong da quan trọng là nó thấm hết vào trong da rồi sau đấy pila sẽ tự ra kia pila gãi ok pila ra kia pila gãi đi còn siro ra đây siro ơi siro siro cứ láu nha nó nháo này pila dụng lông siro ra đây Messi ra kia tí nữa Siro Siro ấy Siro lau nhau lau nhau Messi chờ, Tí nữa Xong lượt con Siro này lại sẽ đến xịt cho Messi Để mọi người xem tắm cho ba con Mà bình thường tắm thì nó nhanh lắm Chứ nó không có ok đứng thế ừ, dụng lông này bây giờ bắt đầu dụng đến lớp lông cứng này lớp lông mềm của siro nó coi như dụng xong gần như là hết sạch à, lớp lông mềm này bây giờ dụng đến lớp lông cứng nước thì làm sao để nhẹ nhàng để nước nó không vào tai cho nó lần những lần tắm đầu tiên với thứ hai thì đừng có tắm đầu tắm người thôi đầu lau là được không không rũ không không đó mọi người muốn mà con chó nó không rũ nó không vẩy để nó không bắn vào người thì cứ giữ ra cỏ nó bảo nó thì nó sẽ biết ta mặc lên này siro là bây giờ lông ở trên người siro là ít nhất cái thời tiết mà nó không có lạnh gì lắm thì mới chơi cái bài này được trời lạnh thì chúng ta tắm con nào phải xong con đấy luôn tránh nó bị cảm lạnh thời tiết này thì không sợ nó bị cảm lạnh rồi siro ra kia để cho nó ngấm đi ra kia cho nó ngấm uh, gì đi ui giời vậy để cho xà bông ờ, cho anh cũng được tắm hả rồi ra đây mà phản siro chưa được chờ cho nó ngấm đã siro đi lượn ra kia messi ra đây siro đi ra kia đã tí nữa để xá cho mẹ đã đây, à, siro gãi lưng nè gãi lưng xong rồi là người là cũng uh, coi như là như thế là cái thời gian ngấm như thế là khoảng tầm 10 phút coi như là từ uh, lúc bắt đầu đến giờ gần 10 phút là thế là ok rồi 10 phút là đủ rồi. để nó ngấm thoải mái rồi. bây giờ là xả cho sạch đi thôi là xong và nếu mà con chó mà nó có gầu mọi người chỉ cần làm như này à, tắm như này khoảng tối đa là khoảng 3 lần là, là sạch còn không thì chỉ hai lần thôi bình thường thì chỉ cần tắm hai lần là sạch thôi chứ không cần phải tắm nhiều lần đâu cho nó khô tinh người đi thì nó được cho nó đỡ bị bẩn vì khi mà mình lau ấy, thì mình không có uh, làm sao để mà cho con chó nó nó nó nó ờ, khô tinh được này như thế này là xịt nước theo kiểu như này là nó sẽ sạch này đây là xả này là xả cho nó sạch cái uh, xà bông thôi cái sữa tắm thôi ra mặt đây xích mông rồi à, là xi rũ đi rồi xong rồi ra đây để lau siro từ từ siro đi ra tí nữa messi ra nào ra đây lau nào nhá đây à, lau chúng nó này sau khi lau người xuống nó này cái khăn này nó ẩm này nó cũng là cái uh, còn cái mùi của cái cái cái cái cái ờ, đậm cái mùi của cái cái cái, cái ờ, um, sữa tắm ấy thì lau đầu lùi lại à. dùng khăn này để lau ướt lông đầu coi như là lau da ừ. đó không cần ờ, tắm ờ, không nhất thiết là phải tắm cái phần đầu của chúng nó đâu như thế này đầu của chúng nó cũng sạch luôn ờ, xì rũ đi lắc đi lắc cái nữa đi chưa được ra đây lau tiếp Si Siro xích ra kia Messi ra đây Siro xích Chưa chưa đến lượt Siro Lau là cơ bản để cho nó khô Cơ bản để cho khô ít nhất là phần lưng à, Không phải là khô mà là Gọi là Đỡ ướt Rồi, Messi vào ờ, trong ờ, ô. Đấy nhá, Messi là coi như là thế là Messi xong rồi này. Bây giờ sẽ đến lượt con Pila này, nhưng mà từ từ Messi vào đây. Messi vào trong này, vào trong chuồng này. Messi. Messi. Ok. Rồi, Messi nằm ở đấy nhá. Nằm yên đấy cho khô. Con Pila ra đây. Đó là xong phần của Messi. Mất hơi mất thời gian. Pila ra đây. Siro từ từ tí nữa tí nữa sẽ đến siro Pila xích đây tí nữa rồi sẽ đến siro Pila xích đây 6 đây Pila đứng ở chỗ nào để anh xịt được tiến lên rồi ok quay mông lại được thế đây rồi yên đấy đứng yên này ừ. xích lại đây xa quá rồi xin nằm ở đấy một tí để cho nó khô đi Pila là bắt đầu Pila bắt đầu rụng lông rồi đấy à, bắt đầu rụng lông tơ này đợt này là hai bà cháu ờ, thay lông liền nhau này còn siro vừa rụng hết lông tơ xong thì bây giờ đến bà pila bắt đầu rụng lông tơ đợt này nhà cứ tha hồ dọn lông phần uh, xả nước để cho nó sạch cái sữa tắm này là phải rất là kỹ sạch phải sạch hoàn toàn từ chưa xong xích lại đây đã xong đâu vẫn còn cái bụng của pila nữa cơ mà trên lưng thì gần như là ok rồi đấy nhưng mà còn cái bụng chưa rồi lắc đi nào pila lắc đi rồi ra đây ra đây ra đây ra đây pila pila nó đầu dụng lông ở đây lắc đi lắc tiếp đi chưa đâu chưa xong pila ra đây pila Pila Siro đi ra kia đã xong đâu Chưa đến lượt Siro tí nữa Đừng để anh nói nhiều Bà đã xong đâu Lau một lượt đi là lau để cho nó sạch cái mặt thôi chứ Lượt này mới là lượt để lau cho lau khô lông à Mà lông của Pila phải lau 3 lần Bởi vì Pila lông Pila nó dày Rồi, ra kia cho khô đi Thôi con siro đừng có lằng nhằng Siro ơi Đấy yên đấy để bà ra đấy bà Đứng bà rũ một tí cho nó khô Đây, đi siro ra đây siro thì anh để anh phải cào thêm tí để cho các cái lông nào rụng thì nó rụng luôn đi à, siro ra đây quay mặt đây xích đây để xem có cái nào rụng thì cho nó rụng luôn đi yên dạ. Chiro thay lông sắp xong rồi đấy Dụng cái lông cứng này nè Thôi Pila chờ đấy Chưa xuống được Nó tắm xong rồi nó đang đòi xuống ờ, dưới nhà nhưng mà không cho xuống Siro ra đấy Ờ ừ, phải Chưa ừ, Đã xong đâu ra đây xịt thế còn chưa xong xích ra đây làm sao mà xịt bắn thế được xích ra đây đâu à bắn thế có mà chết à, à bắn thế là ghẻ đấy bên kia xong một bên rồi bên kia quay mặt đây ok sạch tinh rồi đấy rũ đi rũ xong chưa rũ xong chưa thì thì thì ra đây siro ơi ra lau siro siro đâu đấy? siro ra đây siro ờ không cần lau á còn cái mặt nữa mà rồi vâng, lau thêm cho pila một tí nhá ok pila xong rồi à pila dùng lông này rồi xong rồi đi ra kia siro ra đây siro còn cái mặt của siro nữa siro ra đây còn phải lau cái mặt của siro nữa chứ đã người thế đã xong đâu đứng yên chưa đâu ra đây còn lau tiếp ok xong rũ đi xem nào rồi ok vẫn còn giờ cả con uh, Messi nữa ra đây xem nào ra đây xin lỗi ba đứa ra đây chào khán giả đây ra đây Pila nữa Pila thích vào trong đấy à Pila ra đây Ờ, thế Pila ở yên trong đấy Si ngồi bên này Siro ngồi bên này Siro Không, quay mặt về đằng trước kìa kìa Ok, xin uh, chào tất cả mọi người nhé Tắm cho chúng nó ba con vậy thôi ba con là ờ, mất uh, khoảng uh, hơn 20 phút thôi Còn một con mọi người tắm cứ qua như 10 phút xong nhé 10 phút là xong hết và để chị giải quyết cái vấn đề chó da chó nó bị gầu ấy thì mọi người chỉ cần tắm cho nó hai hoặc là ba lần cách nhau khoảng 2 ngày mọi người tắm lại một lần là ok sẽ hết gầu ngay rồi ba đứa đi xuống trước để anh dọn sân rồi siro đi xuống đây xong rồi